thì bạn thấy rõ ràng à cái bụng trước nè bụng trước sao à, à, à, mình hướng dẫn mấy bạn à, cách mình làm còn cái à, video này nè nó bóp cái bụng hoặc bóp bất kỳ bộ phận cơ thể nào của người ta ha thì à, đầu tiên á là các bạn kiếm cái video mà mà vùng phí mình à, sẽ bóp cho nó sẹp lại lại như vậy à, à mấy vùng phí anh ha mình sẽ bóp cho nó sẹp lại nó bằng cái công cụ liquid cái công cụ này nó có sẵn ở trong cái bộ của After Effects anh cứ gõ và nó sẽ ra rồi mình cho nó vào ha các bạn thấy cái vùng không À màn vào cái video này đi video dưới này nó cùng video bên đây cho các bạn nhìn thấy rõ hơn rồi rồi cho công cụ này thì nó có cái cái size cái size này là size của con chuột này nè đấy của mình đó rồi các bạn chọn nó giống như photoshop ha cái bàn tay nè kéo đó nó giống photoshop vậy đó. các bạn có thể cho nó lớn nhỏ đi saja hijab luôn giả sử như mình kéo cho nó im mềm lại rồi ok thì bạn thấy rõ ràng à, cái bụng trước nè bụng trước và cái bụng sau à, à chạy thử nha video này nè dạ tổng cái lòng dạ, của mình là mình giảm được 15 cm đó. À. và ví dụ điển hình như cái bụng này bụng này Đó, nó đang bụng bự như thế này rồi giờ mình bóp nha đây cho video chọn liquid đó và vào dùng công cụ bóp à, cẩn thận nha tay chân mình mãi của người ta cho con thí dụ như mình mình đang bóp chỗ này một dòng chọn bao hết bé này thì đang thử nếu bé này thì mình cho cái cái size nhỏ lại thì lúc này mình chỉ kéo ngoài đây thôi đó size nhỏ lại đó thì không ảnh hưởng trong đây nữa rồi chạy nha mua mưa không mua mưa không ừ của mỹ đó thấy chưa nè đó chuyển qua nè à. đó công nghệ của mỹ đó à. cái chỗ mấy cái chỗ nào còn phì phì á là mình bóp lại mình nên chỉnh cái đầu này to ra thì nó sẽ bóp đỡ bị cái điểm khuyết này hơn là mình chỉnh nhỏ đó trải nghiệm công nghệ giả mở của mỹ đó À, mình đừng làm quá nha thì cái tay chúng ta bị cong nha nhà lý nha cho nên là cong thì sửa lại cho thẳng ở đây mình hướng dẫn sơ sơ thôi còn các bạn làm thì bạn phải tỉ mỉ rồi qua đây ví dụ ha còn chỗ này cái bụng này giờ muốn cho bụng nó bự lên phải không đây bạn nhìn nha bụng bự lên cũng là no luôn đó. to quá nhỏ lại xíu nào ừ, ừ. đó bụng trà bá lên liền đó

cho nên đừng tin vào quảng cáo nhiều quá nha tôi làm cho tôi hướng dẫn cách giảm mỡ thôi nha chứ tôi không phải là tôi nói cái máy này hiệu quả hay không hiệu quả nha đừng lên chửi tôi nha cái máy tôi chưa thử chưa chưa biết ừ. anh em chú ý nha đó tôi chỉ hướng dẫn là cái cách mà mình vớp déo thôi chứ còn tại vì thấy ông này cái bụng cũng bự nè đó lấy video ông rồi à. này có gàng không rồi chỗ nào chưa được thì mình cứ chỉnh lại nha nó mình kéo video di chuyển nó chỉnh đó không chửi nha công nghệ như thế nào tôi không biết đâu nha đừng nói thấy làm video này cái nói tôi dìm hàng găm mi diện nào đó không có đâu nha thôi để che cái này này Dạ, tổng à, bà con coi nha tôi không có nói trong máy đâu nha tôi nói cách làm rồi nha cách làm cho nó cái bóp cái bụng rồi rồi ok nha à, không biết cách làm thì nói comment mình dẫn cho sau đây là cái phút bự này mình kéo bụng bự rồi thấy không nó có thể kéo bự hoặc kéo nhỏ do mình rồi kết thúc nha